Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình lịch sử và địa lý 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, phần địa lý hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em chương 4 châu Mỹ, bài 17, đặc điểm dân cư xã hội chung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng Amazon, sách giáo khoa từ trang 152 đến trang 155. Khu vực Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa Mỹ Latin vô cùng đặc sắc với các lễ hội, các Navan này, các vũ điệu samba, salsa. Đây cũng là khu vực mà có nhiều đô thị đông dân trên thế giới như là Lima, Bogota, thế rồi thì Rio de Janeiro, ờ, Sao Paulo, vân vân. Vậy thì dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ có những cái đặc điểm gì nổi bật chúng ta cùng tìm hiểu trong nội dung bài hôm nay. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu phần 1 đặc điểm dân cư xã hội. A. Nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ. Chúng ta đọc nhanh thông tin sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Dựa vào thông tin trong mục A và hình 1 trang 146 hãy xác định các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mỹ, cho biết thành phần chủng tộc của cư dân Trung và Nam Mỹ. Quan sát hình 1 lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ, chúng ta thấy có các luồng màu đỏ và chung và Nam Mỹ đây chính là à, chủng tộc Mongoloid cổ và chủng tộc Mongoloid này sau này à, hậu duệ của họ chính là người Anh điêng các em ạ, người da đỏ đấy. À, tiếp màu cam màu cam là luồng nhập cư của người Bồ Đào Nha ở châu Âu di cư sang. Màu xanh lam là luồng nhập cư của người Tây Ban Nha từ châu Âu ra. Đây và đặc biệt màu xanh dương rất là nhiều. À, đó là luồng nhập cư của chủng tộc Negroid, người da đen ở châu Phi, di cư, bị cưỡng bức di cư sang làm các nô lệ trong các đồn điền. Từ đây ta có câu trả lời như sau. Các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mỹ là người Anh Điêng thuộc chủng tộc Mongoloid cổ, người gốc Phi thuộc chủng tộc Negroid, người Tây Ban Nha và người Bồ Đào Nha. Thành phần chủng tộc của cư dân Trung và Nam Mỹ thì chúng ta thấy thành phần chủng tộc hết sức đa dạng, gồm có chủng tộc mongoloid, Europeoid, Negroid và đặc biệt có sự hòa huyết giữa các chủng tộc tạo nên thành phần người Lai chiếm phần lớn dân cư ở đây. Ta sang phần B, vấn đề đô thị hóa. Đọc nhanh thông tin sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi. Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. Kể tên và xác định vị trí của các thành phố có từ 10 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mỹ. Đây là hình một bản đồ tỷ lệ dân đô thị và một số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ năm 2020. Trước hết, chúng ta dựa vào thông tin trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ trước vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới, tỷ lệ dân đô thị hóa cao, khoảng 80% số dân năm 2020. Ở một số nơi, quá trình đô thị hóa mang tính tự phát, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tội phạm. Đây là ô nhiễm môi trường nhé, vừa cô đánh sai cô chữa lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kể tên các thành phố trên 10 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mỹ dựa vào hình 1. Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu tô màu xanh và trên 20 triệu tô màu đỏ đậm. Vậy thì trên 10 triệu thì chúng ta phải kể cả màu xanh và màu đỏ đậm nhé. Màu xanh lá cây và màu đỏ đậm. À, thứ, trước hết là từ 10 đến dưới 20 triệu ta có thứ nhất là Bogota này, Lima này, Buenos Aires này, Rio de Janeiro này. 20 triệu người trở lên thì chúng ta có Mexico City này. Sao Paulo. Đấy. Từ đây chúng ta kể gộp lại thì có thứ nhất là Mexico City ở khu vực Trung Mỹ, Bogota ở phía tây bắc của Nam Mỹ thuộc nước Colombia, Lima thuộc phía tây của Nam Mỹ thuộc nước Peru, Rio de Janeiro và Sao Paulo là phía đông nam của châu Mỹ thuộc nước Brazil. Buenos Aires ở phía nam của Nam Mỹ thuộc đất nước Argentina. C. Văn hóa Mỹ Latin Đọc nhanh phần thông tin trong sách giáo khoa và phần em có biết. Trả lời cho cô giáo câu hỏi. Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục C, hãy nêu những nét đặc sắc của văn hóa Mỹ Latin các cái hình ảnh gồm có hình hai thành phố cổ Machu Picchu của người Inca ở Peru. Hình ba là lễ hội các Navan ở Brazil đây, rất là hoành tráng luôn. Phục sức hết sức là cầu kỳ và lộng lẫy. Chúng ta trả lời những nét đặc sắc của văn hóa Mỹ Latin, chủ nhân của nhiều nền văn hóa cổ nổi tiếng, văn hóa Maya, văn hóa Inca, văn hóa Aztec sau khi người Âu gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sang xâm chiếm, sự pha trộn văn hóa của các tộc người đã hình thành nên nền văn hóa Mỹ Latin độc đáo. Nhiều lễ hội đặc sắc, Carnaval, Oruro, Natino, Barintin. Ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ Latin. Bây giờ ta sang phần 2, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng Amazon. A. Đặc điểm rừng Amazon Đọc thông tin trong mục A, hãy nêu khái quát đặc điểm rừng Amazon. Đọc nhanh thông tin trong mục A, chúng ta nêu khái quát đặc điểm rừng Amazon như sau. Là rừng nhiệt đới rộng nhất thế giới, diện tích hơn 5 triệu km vuông, tập trung chủ yếu ở Brazil và Colombia. Khí hậu nóng ẩm quanh năm nên sinh vật rất phong phú, rừng phát triển nhiều tầng, động vật đa dạng, về thành phần loài. Rừng được xem là lá phổi xanh của trái đất, là nguồn dự trữ sinh học quý giá giúp điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu. B. Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng Amazon. Chúng ta đọc nhanh thông tin sách giáo khoa và các hình ảnh 4, hình ảnh 5. Trả lời câu hỏi, dựa vào bảng số liệu và thông tin trong mục B hãy nhận xét sự thay đổi diện tích rừng Amazon ở Brazil giai đoạn 1970-2019, nêu nguyên nhân của việc suy giảm rừng Amazon, nêu một số biện pháp bảo vệ rừng Amazon. Trước hết, chúng ta sẽ nhận xét sự thay đổi diện tích rừng Amazon ở Brazil giai đoạn 1970 đến năm 2019. À, đây là bảng diện tích đây. Năm 1970, có khoảng 4 triệu km vuông thì đến năm 2019 chỉ còn 3,39 triệu. Ở đây thấy đấy giảm liên tục, giảm dần và giảm liên tục. Diện tích rừng Amazon từ năm 1970 đến 2019 giảm liên tục. Giai đoạn 1970-1990 giảm 0,21 triệu km vuông

từ 3,97 triệu km vuông năm 90 xuống còn 3,6 triệu năm 2000. Giai đoạn 2000-2010 giảm 0,17 triệu km vuông từ 3,6 triệu km vuông năm 2000 giảm xuống còn 3,43 triệu km vuông năm 2010. Giai đoạn 2010-2019 giảm 0,04 triệu km vuông từ 3,43 triệu km vuông năm 2010 giảm xuống còn 3,39 triệu km vuông năm 2019. Nguyên nhân Trong nhiều năm qua, con người đã khai thác rừng Amazon để lấy gỗ, lấy đất canh tác, khai thác khoáng sản và làm đường giao thông. Bên cạnh đó, các vụ cháy rừng cũng làm diện tích rừng mất đi đáng kể đặc biệt là vụ cháy thảm họa lớn nhất của rừng Amazon là vụ cháy năm 2019. Một số biện pháp bảo vệ rừng Amazon, tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng, trồng phục hồi rừng, tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người dân bản địa trong việc bảo vệ rừng. Phần luyện tập và vận dụng trình bày một đặc điểm dân cư xã hội ở Trung và Nam Mỹ, người ta chỉ hỏi một thôi. Chúng ta có thể trình bày về nguồn gốc dân cư Trung và Nam Dân cư Trung và Nam Mỹ có nhiều nguồn gốc khác nhau, bao gồm người Anh Điêng thuộc chủng tộc Mongoloid, người châu Âu thuộc chủng tộc Europeoid, người châu Phi thuộc chủng tộc Negroid. Hiện nay, phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người Lai do sự hợp huyết giữa người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người gốc Phi và người Anh Điêng. Sự hòa trộn này đã tạo nên nền văn hóa Mỹ Latin độc đáo trong cộng đồng dân cư và xã hội giữa các nước Trung và Nam Mỹ. Câu tiếp theo, tìm hiểu một nét văn hóa Mỹ Latin và chia sẻ với các bạn. Lên mạng search có rất nhiều. Ví dụ lễ hội Carnival, lễ hội được tổ chức từ ngày 28 tháng 2 đến mùng 4 tháng 3 hàng năm trên khắp đất nước Brazil, trong đó tại thủ đô Rio de Janeiro là nơi hội tụ tất cả các vũ công samba tài giỏi nhất đổ về tranh tài. Nhắc tới lễ hội Carnival là nhắc đến những bộ trang phục hóa trang lộng lẫy của các vũ công samba.